Thế giới này thay đổi rất nhanh, những cái cũ không còn phù hợp sẽ được thay thế bằng cái mới tốt hơn. YouTube ra đời, đĩa DVD mất tích, Bluetooth ra đời, hồng ngoại mất tích, Android ra đời, điện thoại Windows mất tích, Uber ra đời,